Xin chào các bạn. Để chào mừng năm học mới 2019-2020 cũng như để nói lời cảm ơn tri đến toàn thể quý khách hàng đã đồng hành, ủng hộ vt 8 trong suốt thời gian vừa qua. Tới đây, ngày mùng 6 9 năm 2019, vt 8 sẽ tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng để gửi lời cảm ơn tri đến toàn thể quý khách hàng. Các phần quà giá trị gồm có 30 giải khuyến khích là 30 chiếc USB dung lượng 16 GB, một giải ba là phiếu mua hàng giảm giá trị giá 1 triệu đồng, một giải nhì là phiếu mua hàng giảm giá trị giá 2 triệu đồng và một giải nhất là phiếu hàng giảm giá trị giá 3 triệu đồng. Đặc biệt là phần quà may mắn nhất dành cho bạn nào đặc biệt may mắn trong buổi livestream sắp tới. Đó chính là một chiếc Mac Mini trị giá 11 triệu đồng. Để tham gia lễ bốc thăm trúng thưởng và nhận nhiều phần quà giá trị từ Vietnam8, các bạn chỉ cần làm theo các bước như sau. Bước 1, like fanpage của Vietnam8. Bước 2, like, share video này về trang cá nhân của bạn ở chế độ công khai. Bước 3, comment ở phía dưới video theo cú pháp Vietnam8 cộng 4 số quấy số điện thoại của bạn. Bộ sơ quay này sẽ chính là mã số dự thưởng của bạn trong buổi livestream bốc thăm trúng thưởng tới đây. Lưu ý, các bạn chỉ được nhận phần quà khi các bạn là người trực tiếp theo dõi buổi livestream vào 19 h 30 ngày mùng 6 tháng 9 năm 2019. Rất nhiều phần quà giá trị đang chờ đón các bạn. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong buổi livestream tới đây.